hello các bạn sau nhiều ngày mình đi ờ, ruộng ờ, cho nên mình bỏ bê quá đó. rồi ờ, mình không thay nước luôn Đấy, mình không thay nước rồi mình cứ việc để chạy 24 trên 24 luôn để lọc chạy 24 trên 24 luôn thì ở tầng dưới tầng đáy các bạn sẽ thấy được phân một chút phân thôi với bụi như là bụi này kia nọ rồi mình để nó là để nằm ở dưới chân cho nên cá mình nó bị nhát với lại mình để cái này là cái nền nền trắng à, nền trắng rồi phong ở phía sau cũng là màu trắng luôn cho nên cá nó có hiện tượng là màu nó nhạt màu nó màu nó nhạt đó thì con cá này nó bị bệnh không dài là mình cứu nó khoảng chừng đâu gần hơn một à, một tháng nay mà nó sống lại rồi các bạn sống lại rồi thì uh, mình uh, sau khi mình thay nước mình sẽ chăm vi sinh vô mình chăm vi sinh vô với lại là thêm ngày mai nếu mà bữa nay mình thay nước mình chăm vi sinh thì ngày mai bắt buộc mình phải chăm thêm uh, bi vô thì sao bi mình cũng gần hết rồi rồi bác chắc mình phải uh, tiếp tục mình uh, mua bi quá được rồi một chai 400 ngàn các bạn thấy hai ba trăm không phải vừa đâu phải đặt đặt bạn mình bây giờ tới công đoạn mình thay nước thì các bạn xem nha mình là ở đây là mình chơi nước trực tiếp luôn thứ nhất là mình huấn luyện cá mình nó huấn luyện cá mình nó cái mà cái uh, uh, huấn luyện nó uh, cho nó thay nó nó quen với nước luôn nước mình nước trực tiếp luôn chứ mình không có để qua đêm à. rồi uh, cá màu xanh nếu mà các bạn để màu đen nền đen nền đen dách đen dách dách màu đen luôn thì nó sẽ lành màu xanh xanh đậm đen mà khi các bạn để nền trắng nền nền dưới trắng mà dách ở à, sao trắng luôn thì nó, nó nó chuyển thành cái màu hồng hồng đỏ đỏ cá nó, nó bây giờ nó dạng rồi các bạn dạng rồi đó bây giờ nữa muốn ờ, nữa muốn nuôi nuôi cá kim sơn mà nữa muốn nuôi cá dĩa mình cũng không biết rành sao thì thôi cậy mình muốn mình ờ, đang đang dự tính mình sẽ mua ờ, cá dĩa mà không biết đâu đây rồi sau khi thay nước chăm vi sinh Đấy. mình thay thì khoảng chừng 30 à, phần trăm 30 phần trăm nước thôi chứ mình không có thay hết thay 50 à, phần trăm 30 phần trăm của mình là chỉ khoảng chừng 25 à, lít nước Đấy, 25 lít nước thì đơn giản không có gì là khó khăn nha các bạn chơi cá cái dĩa mình chơi cũng đơn giản lắm không có gì là khó khăn có nhiều bạn nói ờ, khó khăn này nọ thì tôi ờ, thì mình nói cũng ở trên ờ, diễn đàn mình cũng đã coi từng người từng bạn rồi mình cũng hiểu rất là nhiều rồi thì cũng có hay có, có lúc nó chết thôi thì có lúc nó chết có lúc nó bệnh nó chết rồi cũng có nhiều tôi cũng đã tôi cũng đã từng xảy ra những tình trạng nó bệnh nó chết mà không rõ nguyên nhân Đấy. nhưng mà qua những cái chuyện đó thì cá nó vẫn sống và những cái chuyện đó đi thì có những bầy lại sống lại bình thường thì mình cũng vẫn tiếp tục mình nuôi mình gậy mình bỏ tiền ra mình mua cái uh, cá mới mình chơi tiếp thôi chuyện nó đơn giản à, nó cái lưng hồi nó lưng chuyển như hoài tới là tiếp tục dòng đời của nó thì tùy theo con thì theo con dòng đời của nó 10 năm thì theo con còn tùy theo cá tùy theo loại thôi tùy theo giống thì đó các bạn đam mê đam các bạn đam mê la hán thì các bạn chơi cá la hán các bạn 50 cái dĩa cho cái dĩa các bạn 50 cái rồng cho cái rồng các bạn 50 cái nhỏ cho cái nhỏ ruby thì cho ruby đơn giản không có gì khó khăn nhưng mà à, mình phải làm sao cho cái hệ thống xử lý cái nhà máy nước nhà máy xử lý nước nhà máy xử lý nước của mình nó ổn định thì cá nó sống khỏe hơn. còn cái nhà nước của mình nó bị cái vấn đề gì đó thì cho nên cái cá tình trạng nó nó khỏe nó không có khỏe được đó, hỏi sao mà à, mình thì mỗi ngày mỗi sinh ra những cái bể thì à, nó thì nó sống khỏe các bạn thấy thấy rõ rồi còn à, độc tràng trên bây giờ thì nó nó bị nó bị cái lỗi gì rồi đó rồi khi cá sống như vậy mình thấy nó khỏe hơn năng nhiều hơn năng nhiều hơn ít bệnh hơn nó hoạt bát hơn nó đỡ nhát hơn nữa rồi, à, bây giờ mình sẽ mốt mình sẽ sửa cái bể kia lại bãi cũ lại rồi bắt đầu là bắt những cá này qua lại thì uh, à, cái đó mình quay video cho các bạn xem nữa nha à, chúc các bạn ờ, một ngày vui vẻ và cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi video của mình rồi bye bye xin chào tạm biệt